gái bé xinh đạp xe trên phố đông ta áo trắng bay bay lòng vui như nở hoa em mỉm cười xinh tươi ôi cùng trời hai mươi niềm vui tương lai đón chờ em Thì à, nhân ngày này à, ờ, đại diện cho hơn 30 anh em nam trong công ty chúc chị em à, có ngày hôm nay thư giãn vui vẻ trong công việc cũng như cuộc sống chúng ta tìm được nhiều niềm vui nhỉ mọi người ơi